cái cái tật ăn vặt đó thì ờ, chúng ta cũng phải bắt đầu dừng nha đừng có ăn lang thang ngoài đường ngoài xá ngoài xóm ngoài làng nữa nói vậy mấy bà bán ế bả rầy tôi nhưng mà không nói không được nếu như lặp lại một câu là nếu như những cái nơi mà bán quán xá ở các à, chỗ lẻ nhỏ ở bên ngoài cũng như những cái tiệm quán mà bên ngoài mà họ đủ đảm bảo cái vệ sinh an toàn thì chúng ta nên ăn còn không thì thôi vậy tại vì quý vị biết không chúng ta thử tưởng tượng nè à, một miếng ờ, thịt không rõ nguồn gốc và họ ví dụ ung thúi họ có thể uh, đổ aceton miếng thịt đó tươi lại mắt thường nhìn không ra đâu nó tươi nó tươi dữ lắm nhưng mà nó nó khác với cái thịt mà mới hoàn toàn ngay cả người mua họ còn chưa biết nữa cho nên chúng tôi nói là thức ăn không nguồn gốc chứ là chúng ta không có rõ là con vật nó từ đâu mà người ta làm thịt là gọi là thức ăn không nguồn gốc chưa chắc là kiểm dịch đã đạt được 100% đâu <laughs> thành ra là nguồn gốc là có khi nếu như quý vị mà còn ăn thịt động vật là mình tự nuôi gì đó mà không có bị nhiễm không có bị bệnh không có bị gì thì nên tại vì á cái dịch cúm H5N1 vẫn còn nguyên đó chưa hết <laughs> và à, từ cái cúm của các loại súc vật cũng có thể bị lây nhiễm đó, cho nên là cái việc mà ăn ở ngoài đường ngoài xá là quý vị phải à, tự mình xem xét lại và không nên ăn những cái thực phẩm mà chúng ta có cái cảm giác không có an tâm một trăm phần trăm nhé rồi nuôi trồng đều phải có xuất xứ đó là cái mà chúng ta bắt đầu chọn lựa thức ăn của mình bây giờ nói tới ờ, những người đã bắt đầu nhiễm ừ, có những cái dấu hiệu bất thường thôi chứ chưa có nhiễm hoàn toàn bằng y tế kết luận ví dụ như bây giờ chúng ta bị ờ, à, bị à, tiếng nè chúng ta bị nóng cổ lên thường nó là trước khi chúng ta cảm là trong cổ chúng ta nóng đúng không thì à, chúng ta có chanh muối liền quá tuyệt vời chanh muối lâu năm của mình chanh muối lâu năm của dưỡng sinh của mình đó thì quý vị ngậm nó sẽ diệt được cái khuẩn tại vì đa phần á, là chúng ta bị khuẩn xâm nhập làm nóng ở phần cổ dẫn tới cảm thứ hai là chúng ta hít cái khí lạnh gọi là hàng khí xâm nhập mới gây cảm hàng khí mà đủ để có thể làm chúng ta lạnh người tự nhiên chúng ta rùng mình lạnh cột sống rồi sau đó chúng ta cảm thấy người mình yếu đi và bắt đầu uh, lạnh cúm thì như vậy là cái cái dấu hiệu cảm cúm xảy ra chuyện đầu tiên là chúng ta ngậm trên muối nếu không hết nếu mà ngậm trên muối không hết thì uh, tiếp tục chúng ta làm cái gì chúng ta làm nguyên cái bài thuốc cảm của mình cái bài thấu cảm của dưỡng sinh á bài số 7 trang 44 trong quyển sổ tay dưỡng sinh là trong đó có chanh muối nè à, hoặc là mơ muối rồi có trà ba năm có nước tương tamari có bột sáng dây đầu tiên là chúng ta nấu trà ba năm đúng không nấu trà ba năm à, với à, nước để cho nó ra xong rồi chúng ta bỏ chanh muối đó chúng ta dầm hoặc là nấu trà ba năm chung với chanh muối cũng được chung với mơ muối cũng được có ra được một chén chén nước sôi thì lúc này chúng ta lấy bột sắn dây á một muỗng canh đổ một muỗng nước lạnh chúng ta tán cho tan sắn dây ra thì chúng ta chắc cái nước đang sôi của trà ba năm với lại chanh muối đó chúng ta chắc vô cái chén chúng ta khuấy cho tới khi nó chín nó trong và lúc đó chúng ta mới ờ, bỏ vào nước cốt gừng gừng chúng ta nên nướng trên lửa đâm và dắt lấy nước cốt bỏ vào khoảng 30 ờ, giọt nước cốt gừng á 30 giọt nước cốt gừng đồng thời bỏ một muỗng cà phê nước tương tamari vào và ăn nóng ngồi thiền cái này là không được nằm không được làm biến như ngồi thiền chúng ta cố gắng ngồi thiền là trùm người chỉ chừa cái đầu ra thôi theo chúng tôi là trùm hết luôn chừa cái lỗ mũi ra thôi <laughs> trùm cho tán chừa lỗ mũi với cái miệng ra thôi à, thì vậy là chúng ta hít thật sâu cho nó căng bụng dưới ra giữ được càng lâu càng tốt chúng ta thở là chúng ta phải thoát bụng dưới lên thoát mạnh lên nó càng mạnh càng tốt thoát mạnh chúng ta nhíu hộ môn giữ đó càng lâu càng tốt xong rồi chịu không nổi chúng ta hít vô đầy ngực cho xuống đầy bụng đầy bụng dưới chúng ta giữ cần ở đó thì ít lắm là cũng phải làm từ 30 hơi cho tới 49 hơi là chúng ta nghe toàn thân chúng ta mồ hôi nó ra túm như là sông như vậy và có những người bị cảm lạnh thì sẽ bị ho nha những người bị bị bị bị lạnh á bị cảm cúm bị lạnh nó sẽ bị ho kinh khủng lắm trong giai đoạn này và ho thì mừng đi bắt đầu nó tống cái hàng tà ra chúng ta ép mà chúng ta tưởng tượng là ép sạch hết tất cả những khí từ phổi ra để sạch nó ho ghê lắm nó ho hơn bình thường nhưng mà ho được là tốt cho tới khi nào mà quý vị ép mà quý vị thở thở hết như vậy mà nó không ho á thở một hoặc hết mà không ho thì xem như hàng tà trong cơ thể hết và cảm hết thì như vậy là chúng ta giải quyết được cái bệnh cảm Nha, cái này là cái rất là quan trọng cho những người cảm cúm chúng ta có thể ba lần như vậy là hết một cái bệnh cảm nhớ là trong giai đoạn này nếu như chúng ta có dấu hiệu bị cảm nhẹ thì ngay khi đó ăn bột sắn dây và thở còn nếu mà thực sự đã cảm rồi thì uống nguyên cái bài thuốc cảm đó để chúng ta thở làm sao mà chúng ta ép thật hết hơi mà nó không ho không sặc thì mới đảm bảo là nó hết cái hàng tà là chúng ta không bị cảm lại nữa còn tôi chấp uống thuốc cảm chích thuốc cảm 11 bị cảm lại là tại vì cái khí lạnh nó vẫn còn trong cơ thể hàng khí nó vẫn còn ở trong phổi của mình và những người nào mà cảm lạnh mà tới ho thì nó mới dẫn tới cái vụ cảm cúm này mới dẫn tới corona nên biết như vậy cho nên là đã bắt đầu cảm là phải tìm đủ mọi cách giải quyết cái cảm cho được trong vòng một hai ngày ai đã cảm là bị gần như bị sống cách ly trong gia đình của mình là chỉ ngồi thiền uống thuốc cảm ngồi thiền uống thuốc cảm ngồi thiền thôi chứ đừng có đi ra ngoài và ngưng tất cả những cái ăn uống khác một ngày chỉ ba lần hoặc bốn lần cái bài thuốc cảm là coi như chúng ta sẽ giải quyết xong tệ lắm là hai ngày phải giải quyết được cái cảm này cảm không được quyền ở trong cơ thể chúng ta lâu ngày nhất là những cái cảm cúm cảm lạnh mà ở sâu lâu nó sẽ gây ra là ho thì lúc đó là đã khó trị rồi đó, đây là cái điều mà chúng ta nên nhớ Thật ra những người bị cảm thì ra đường dễ bị nhiễm cái cúm dịch cúm cho nên là có dấu hiệu à, khang tiếng là một nè thấy chưa à, nóng cổ là hai khô cổ là ba và ớn lạnh cột sống là vốn rồi bắt đầu mình nghe trong người mình nó bắt đầu nó gai gai gai gai cái gì đó chúng ta nghe nó không bình thường là nên lẹ lẹ à, về nhà đóng cửa lại <laughs> làm bài thuốc cảm uống à, cho nên nhớ điều này đừng cho cảm cúm kéo dài nên nhớ điều đó mà dân dưỡng sinh thì chúng ta không có sợ nhưng mà những người không ăn dưỡng sinh dễ bị chuyện này lắm vì vậy là cảm cúm chúng ta có cách xử lý Quý vị để ý thì mấy người mà đang bị cảm cúm mà uống được cái bài thuốc cảm đúng cái bài của mình trong quyển sổ tay dưỡng sinh đó, bài số 7 trang 41 trong sổ tay dưỡng sinh mà làm cho thật đúng và ngồi thiền thì quý vị sẽ giải quyết được cái cảm không quá một ngày. Dù ban ngày hay ban đêm khoảng 3 hoặc 4 tiếng đồng hồ chúng ta làm một lần cái bài thuốc cảm này. 4 tiếng uống lần, 4 tiếng uống lần, 4 tiếng uống lần, uống chừng nào mà hết cảm thì thôi. Không để cho cảm kéo dài trong giai đoạn này, quý vị nên nhớ nha đừng có để cảm kéo dài tới ngày thứ ba thứ tư tại vì thực sự những người bệnh cảm nó sẽ tiêu hao năng lượng rất là lớn nó tiêu hao kháng thể chúng ta rất là nhiều và khiến cho chúng ta bị yếu kháng thể và dễ bị nhiễm virus còn khi mà bệnh cảm mà chúng ta giải quyết được trong vòng ngày thứ hai á, ngày thứ nhất mà giải quyết được trong một ngày mà chúng ta giải quyết bệnh cảm được thì điều đó chứng tỏ kháng thể chúng ta rất là tốt tức là thể chất chúng ta tốt thì nên kháng thể chúng ta tốt cho nên tiên sinh nói là trong 10 năm là không được cảm là vậy nếu mà cảm là thể chất chúng ta đã kém rồi thì vậy là người nào mà trong vòng một năm mà chúng ta cảm một hai lần là biết sao biết thể chất chúng ta kém một năm cảm một lần cũng đã là kém mà bốn năm cảm một lần cũng đã là kém đã khá rồi nhưng mà coi như thể chất chúng ta đang kém quá 10 năm mà không cảm thì người đó mới được an toàn về thể chất thì vậy là người đó đi đâu cũng không có sợ bị nhiễm virus nên nhớ điều này cảm mà chỉ cần đi đám đông thôi là về họ bị quỵ còn người mà 10 năm không từng cảm có đi vô đám đông chơi bất kỳ ở đâu về cũng tỉnh thì kháng thể chúng ta nó ngon lành lắm rồi quá 10 năm là không còn cái gì để lo nữa hết đó. còn 5 năm trở lên thì được xem là được được chứ chưa được là khá lắm nhưng mà 5 năm không cảm là cũng được rồi đó cũng được rồi cũng xem như kháng thể chúng ta hơi khá rồi còn ai mà xem lại mình từ trước đến giờ mà cứ một năm nắng không mưa mưa không chịu ghét gió kỵ màu xương là lúc này là lúc nên đừng tiếp xúc với đám đông và ít đi ra ngoài đó thì vậy là cái người mà dễ cảm hồi sáng mình nói là người gì nữa đã có cái gốc bị tiểu đường tiểu đường ngoại kháng thể cũng kinh khè khủng lắm những người hay bị sốt từ xưa giờ mỗi một lần sốt là tiêu hao năng lượng tiêu hao kháng thể ghê gớm lắm cho nên là những người đã từng tiểu đường những người đã từng bị sốt và những người bị ờ, ghẻ lỡ ghẻ lỡ đương nhiên là nó bị khác ở từ cái gốc của gan này nọ nọ kia nhưng mà đại khái là cơ thể chúng ta dễ bị nhiễm dễ bị dị ứng với thời tiết đó thì tất cả những cái đối tượng này nên dè dặt ví dụ như là sai đổi thời tiết chúng ta à, xì, nhảy mũi đúng không <laughs> nó dị ứng đúng không hoặc là ở phương tây thì bị cái bị gì alacri đúng không mùa đó là sưng mắt sưng mũi do phấn qua này nọ kia và nói thiệt đó nha mình ở Việt Nam cái phong tục Việt Nam là ăn uống nó rất là kỹ lưỡng với những cái gia đình mà hiểu biết một lần đầu tiên tôi đi qua bên Đức một cái thiền viện cũng lớn xin không dám nói tên họ sẽ chửi tôi ngồi ăn cơm <laughs> một cái rồi, rồi tôi nghĩ bên đây tôi dẫn dẫn người vậy đó mà không có cái bàn ăn nào trong chùa đó không hỉ mũi cái kiểu vậy tôi không biết tại sao á cả một cái chùa bị như vậy mà các vị thấy cái chuyện đó như bình thường tôi thấy mấy anh tây mấy anh đức đồ cũng vô ăn cơm mấy anh cũng thấy bình thường chắc là tiếp xúc lâu rồi thấy bình thường nhưng mà mình từ Việt Nam qua mà đang ngồi ăn cơm mà hỉ một cái rè một cái nó lòng thòng như vậy rồi sao ăn <laughs> nhưng <laughs> nhưng cái chùa thấy bình thường tôi không hiểu nổi tôi thấy tôi cũng ức lắm tôi nói là cái gì xảy ra thì xung quanh đó sẽ có thuốc trị tôi mới đi một cái vòng ở chùa đó xong rồi tôi kêu thầy trụ trì với một số quý thầy ra tôi nói với thầy chết trên thuốc nè ở đây có cây mã đề và có sẵn bồ công anh nữa mã đề tươi với bồ công anh hai này mà nấu lại uống trị được cái bệnh alagri số 1 thiên hạ thì quý thầy nên nhổ khoảng là à, năm à, bảy bụi cây bồ công anh năm bảy bụi mã đề với thầy nấu nước uống liên tục là sẽ không còn cái vụ mà hỉ cà rạc cà rạc cà rạc thấy ghê quá à. <laughs> bị viêm mũi người nào viêm mũi là dễ nhiễm dịch cúm nên nhớ về lỗ mũi chúng ta khô lỡ à, chúng ta lỡ ví dụ như à, cái virus mà nó có ba ai lọt cái lỗ mũi chúng ta nó đang khô nó không có chỗ bám dính nhưng mà ướt là dính kịch và dính là nó xanh sôi nảy nở liền có nghĩa là môi trường ẩm thấp nó sẽ xanh sôi nảy nở môi trường khô ráo và nóng bức nó sẽ không bao giờ xanh sôi nảy nở nên nhớ như vậy cho nên kháng thể chúng ta tốt là một cái khả năng kháng thể chúng ta nằm ở đâu mấy cái lông mũi như vậy chứ nó cũng là những cái người bảo vệ mình nhưng mà sâu qua vừa tới cuốn họng là cái gì cái ổ amedan amedan là một ổ kháng thể để kháng lại tất cả cái khuẩn xâm nhập từ bên ngoài vào cho nên những người mà đã cắt amedan thì xin thưa một câu là thành thật chia buồn cho mấy người mấy người nào cắt amedan thì mùa này làm ơn làm phước đừng ra ngoài đường <laughs> không phải dọa đâu à tại vì chúng ta giết hết cái ổ kháng thể của mình rồi cho nên dễ bị xâm nhập các khuẩn không phải khuẩn corona đâu mà khuẩn nào nó cũng có thể xâm nhập chúng ta nên nhớ một điều như vậy cho nên những người mà đang nuôi con nhỏ mà lỡ nó bị amidan hiểu chưa thì quý vị chịu khó là phải tìm cái cách trị cho hết đừng bao giờ cắt cắt amidan là một điều dại dột nhất ngay cái cửa ngõ đầu tiên là cái ổ amidan chúng ta phải nói là một cái ổ luôn á tất cả những cái kháng thể chúng ta tập trung ở đây bất kỳ cái khuẩn nào vô tới đây nó cũng xử lý được hết cho nên là muốn làm các cái vị ở ờ, thế giới ờ, họ kêu gọi chúng ta làm tăng kháng thể tôi nói không cần đâu giữ cái ổ amidan cho tốt đừng bị viêm thì vì viêm amidan chúng ta cũng ngậm trên muối là một và chúng ta phải xử lý làm sao cho nó cái cổ chúng ta đừng có bị bất kỳ một cái điều gì thì chúng ta không sợ khuẩn corona tại nó vào tới đó là ổ kháng thể chúng ta bắt đầu hoạt động ngăn chặn ngay tại đó liền người amidan tốt không sợ bị nhiễm corona đó thì vậy là những đối tượng mà sáng giờ mình nói dễ nhiễm đúng không thì là những đối tượng đã từng có những cái viêm ở từ mũi viêm họng viêm amidan viêm phế quản viêm thanh quản viêm thực quản những cái viêm này thì à, nên dè dặt thì chúng ta đã có trên muối rồi cái thứ hai nữa là một món này à, món này món này cũng phải đem lên khoe đây nè cái này là mật ong maruka nó cũng cái tên trùng với một loại mật ong maruka của một cái hãng hiệu khác New Zealand mà ở New Zealand thì họ nuôi ong để họ lấy mật mặc dù là nuôi ở những cái vùng mà tương đối là à, tốt nhưng mà không thể so với mật ong Maruka này mật ong ram Maruka này ở cái đảo Tasmanian của Úc đảo này chính phủ Úc một năm cho nhiều nhất là 20 người đặt chân lên đảo mà thôi và đi máy bay từ Sydney ra đó tới mấy tiếng đồng hồ và một năm những người chuyên gia lấy mật ong cũng đi đúng ngày đúng giờ theo lịch chứ không được quyền tự do bước chân lên đảo và trên thế giới này người ta tới người ta đo cái độ ô nhiễm của đảo này là zero tức là đảo tuyệt đối không có bất kỳ một cái nhiễm nào và ở đây quý vị thấy cái số 250 cộng ví dụ như Maruka của New Zealand nó có 10 cộng thôi hôm rồi tôi, tôi cũng tiếp xúc với một người ở châu Âu về họ nói là con cũng có nghe nhưng mà có 200 cộng là quá khiếp rồi về đây gặp thầy nói là 250 cộng rồi thầy còn nói tới 400 cộng nữa là con không có chưa từng nghe nhưng mà ở đây đã được sự kiểm chứng của các nhà khoa học của Đức cũng như của Úc mỗi một kg của họ nó có ví dụ như là 200 mg trên một kg cái chất là methylioxat này có trong mật ong bao nhiêu thì cái chỉ số cộng tăng lên bấy nhiêu và chất nemethylioxat này á, là một trong những loại kháng thể mạnh nhất trong tất cả các thuốc men đã vốn có từ trước tới giờ và kháng thể tự nhiên thì mình đang nói tới cái chuyện nhiễm nè đang nói chuyện nhiễm thì mình sẽ đưa nó ra với cái uh, Maruka 250 này thì nó sẽ làm nó sẽ làm hồi phục lại tất cả cái viêm nhiễm của cơ thể từ viêm mũi nè viêm họng viêm amidan viêm nhiễm nú răng chân răng à, viêm họng hạt viêm thanh quản viêm thực quản viêm phế quản viêm loét bao tử vi trùng hb nếu vi trùng hb mà chúng ta ăn uống kỹ và ngậm khoảng một à, hai hũ như thế này là khả năng đã sạch hết vi khuẩn HB trong bao tử và không tái phát trở lại cái này cũng đã có chứng minh khoa học rồi tức là 250 và sức khỏe chúng ta yếu chúng ta chỉ ngậm sáng một muỗng tại vì cái này nó tăng kháng thể nè nó làm nó trị hết viêm nhiễm là coi như kháng thể chúng ta tốt thì nó giữ được cái ổ kháng thể amidan chúng ta là xem như là chúng ta an toàn rồi nhưng mà cái này đưa vào thì nó sẽ trị được cái viêm nhiễm đó ngay tức khắc cách đây một tuần tôi có thử với một cái chú ờ, thợ hồ thôi thợ, thợ hồ anh này anh cay chứ không phải là thợ đó là cái họng quan quát nhỏ người có một tí xíu đi đâu cũng nghe cái miệng nó hết rồi <laughs> bữa đó anh khang tiếng <laughs> anh la không nghe hơi rồi tôi mới mắc vô mắc vô tôi cho đúng muỗng cà phê tôi kêu ngậm 15 phút nuốt từ từ xong quay ra ngoài la tiếp bình thường không còn khang tiếng nữa <laughs> tức khắc ngay tại chỗ vậy đó chứ không phải là lâu cho nên cái khả năng mà làm lành cái viêm nhiễm à, là mật ong này là số 1 hiện có bây giờ nhưng mà cái này là nó mới 250 thôi cái chỉ số này là nó biểu hiện ở dưới cái dấu 250 à, cộng á thì nó cứ ghi rất là rõ ràng trong mỗi một cái lô mỗi một lô hàng thì nó sẽ có được cái chất methylioxat này bao nhiêu trong một kg thì họ được kiểm chứng và họ sẽ đánh số ở trên nhãn này thì vậy là nếu như trong lúc này chúng ta nghi ngại và nhất là những đứa bé đó cái loại này nó trị luôn cả cái viêm nhiễm đường ruột bao tử có những người mà đã từng bị tiêu chảy ăn cái gì cũng bị tiêu chảy mà tiêu chảy là không có cầm uống thuốc là nó hết ít bữa nó bị lại thì chúng ta nên có cái này và sử dụng cái này bằng cách là ngậm trực tiếp mỗi lần một muỗng cà phê sáng sớm vừa ngủ thức dậy và tối trước khi đi ngủ tôi cũng làm chục bạch tôi thử rồi tức là trước khi đi ngủ liên tục nhiều đêm nay tôi ngậm một muỗng ngậm xong ngủ luôn để thử coi cái cái vật mà từ trước giờ chúng tôi nói con bài số 10 mình có nói đó là cái gì mà mình ăn cuối cùng mình uống cuối cùng mà mình ngủ thức dậy nó không chua miệng nó không đắng miệng đúng không thì vật đó xem như tốt và liên tục nhiều đêm tôi ngậm cái này tôi ngủ rồi coi nó làm sao thì rõ ràng là ngủ thức dậy cái miệng nó không bị đắng không bị chua không bị gì hết nhưng mà nó có tác dụng trị bệnh viêm nướu răng sỉ mũi sỉ máu răng nó tróc cái mảng bám răng và nó ngừa nha chu và những người mà hay bị nổi đèn rồi đó trên lôi trên lưỡi là ngậm cái này là tuyệt vời nhất những đứa bé nó không thể uống thuốc đắng được ví dụ như cái bài thuốc cảm hồi nãy uống không được thì cái này nó cũng trị được cảm cúm quý vị sẽ pha với nước nóng uống nóng để cho ra mồ hôi thì nó cũng sẽ trị được cảm cúm còn những đứa bé mà không uống thuốc đắng được thì chúng ta sẽ xử lý cái này để trị những đứa bé mà hay đi phân te rạc xanh á thì cho nó ngậm ít thôi một muỗng cà phê nhỏ như vậy hoặc là chúng ta có pha với nước ấm cũng được thì nó sẽ giải quyết được cho nên là có được cái này là một cái phần mà chúng tôi gọi là an tâm để mình có thể giữ làm cái bảo bối ở trong người để phòng khi mà xảy ra cái biến cố của cơ thể về cái virus xâm nhập chúng ta không dám nói là nó phòng chống được cái virus uh, corona nhưng mà đảm bảo có cái này rồi thì anh kia xâm nhập mình cũng có thể giải quyết được đây là cái mà chúng tôi rất là cần à, và cái cái 250 thì thì tương đối nhiều nhưng mà cái 400 thì rất là ít theo các nhà khoa học phân tích thì cái ờ, nếu mà Ờ, methylioxate này mà đạt tới 400 mg trên một ký thì nó có khả năng kháng lại ung thư và các khối u trong cơ thể ngậm cái này liên tục sáng muỗng chiều muỗng thì nó hoàn toàn có thể giải phóng được những khối u trong cơ thể của mình cái 400 là thuộc cái dạng cao cấp rồi và rất là hiếm cái số lượng rất là ít chúng tôi cũng lo là trong giai đoạn nữa là chúng ta sẽ không có tại hiện giờ thì nó không có còn cái nguồn sản xuất nó không còn rất là nhiều năm mới có một cái đợt có cái đạt tới 400 cộng còn 200 thì ờ, có thường xuyên 200 thì không có sợ hụt nhưng 400 là có khả năng hụt hàng không có để chúng ta sử dụng cho nên nếu lỡ có mua cái này thì quý vị cũng không nên xài phí nếu có 400 thì không nên xài phí điều điều kiện mà bức bách quá mình đem ra xài ví dụ như bữa đó mình thấy mất năng lượng hoàn toàn mình không còn cái sức khỏe để làm việc mình đang rất là yếu cứ ngậm muỗng đi ngậm xong quý vị sẽ đi làm việc quý vị sẽ thấy là năng lượng tràn trề trở lại liền nó cung cấp năng lượng nó làm tăng kháng thể thật ra cái này là cái mà chúng ta có thể phòng ngừa còn mà ngậm thường xuyên mỗi ngày thì nên mua cái 250 nè <laughs> chúng ta có 250 chúng ta cứ uh, tối trước khi ngủ sau khi thức quý vị nào mà bị uh, dư chua dư axit cứ ở chua đúng không thì quý vị sẽ thử ngậm 250 thôi không cần tới 400 đâu là quý vị sẽ thấy rằng cái chuyện mà cứ ở chua dưa axit trong vòng 3 ngày là đã được giải quyết rồi đó nó nhanh đến cái mức độ như vậy cho nên nó rất là à, có giá trị nếu mà nói về cái à, cái cái ngừa khuẩn á, các loại vi khuẩn thật ra là cái này là cái mà chúng ta đang có mặt có mặt nếu mà quý vị nào cần sử dụng thì sử dụng còn bây giờ thêm cái thứ ba nữa cũng là mật ong nữa thì mật ong này thứ nhất là ngoài cái đảo Tát Ma Nhan ra cũng không có và cái hương của cái mật ong này rất là lạ mặc dù nó không có cái chất ờ, methylioxat giống như hàng kia nó giống như mật ong mà chúng ta đang có ở đây nhưng nó khác ở chỗ gì là nó ở một cái đảo mà hoàn toàn không có nhiễm ong sống tự nhiên không có nuôi bất kỳ cái gì và họ chỉ chiết xuất sạch thôi cái thứ hai là cái loại hoa ở trong mật ong này á là cái loại cây này là người ta tuyên bố là thế giới cũng không có cái cây thứ hai cho nên cái hương của hoa này cũng không có thứ hai trên thế giới luôn chỉ có cái đảo tách mà nhanh nó có thôi thì vậy là hiện tại chúng ta đang có ba cái loại mật ong này ba loại mật ong này thì ờ, tôi nghĩ là nó cũng góp một cái phần rất là quan trọng cho cái việc mà chúng ta thủ cái gì đó bên bên bên thân người mình để mình chuẩn bị mình chống lại những cái dịch cúm đó thì như vậy là trong dưỡng sinh chúng ta có cái món trên muối có nước tương tamari có bột sắn dây có trà ba năm để chúng ta phòng ngừa cái thứ hai là chúng ta có thêm cái món này và nói về dưỡng sinh thì về ăn uống nữa thì chúng ta cố gắng là chúng ta sẽ ăn trong cái bài mà nói về ăn là gọi là nhai kỹ thì càng nhai kỹ chừng nào thì cái kháng thể chúng ta càng tăng lên chừng đó thì trong cái bài mà nói về nhai chúng ta nói rồi đúng không quý vị có thể nghe lại cái bài à, nhai ở đây chúng ta sẽ nói lướt qua thì trong tất cả các bữa ăn nào cũng vậy chúng ta cần lấy cái à, cái dịch vị từ cái tuyến mang tay của mình là rất là cần cái nhai càng nhai, nhai lâu chừng nào thì chúng ta càng hấp thu được nhiều năng lượng ở trong thực phẩm chừng đó mà nhai ít nhai nhanh để nuốt hoặc ăn lẹ ăn nhanh thì ờ, chúng ta gần như là nghe nói ăn cái món đó bổ nhưng mà thật sự chúng ta nuốt rồi thì nó không hấp thu được bao nhiêu cả nó bị tống ra ngoài thật ra đối với dưỡng sinh thì cần cái nhai không cần cái thực phẩm sạch có nguồn gốc thì ờ, từ lúa sạch rau củ sạch tất cả những thực phẩm sạch chúng ta phải có trong tay của mình và trong cái sinh hoạt mà hồi sáng chúng ta nói là trong cái sinh hoạt giao tiếp cũng như cái chúng ta nói lại cái vụ rửa tay và rửa mặt á thì nên để ý là cái bước một là rửa tay nha chứ đừng rửa mặt trước thói quen là chúng ta ra hứng nước tạt lên mặt rửa đúng không à, đây là cái thói quen của mình nên bắt đầu sửa lại thói quen hồi sáng mình nói mình chưa dặn quý vị rửa tay sạch mới được rửa mặt nghe chưa đúng không tại vì cái tay mình nữa là mình ngủ thức dậy cái thường thường hồi xưa giờ tôi cũng bị cái bệnh này bây giờ bị cái này cái tôi giật mình tôi nhớ lại tôi nói mình làm hơi bị trật tức là hứng tay vào nước hoặc là đựng cái ly cái chúng ta phát phát rửa mặt trước chứ chưa bao giờ ai thức dậy rửa tay trước khi rửa mặt đúng không chuyện này quan trọng lắm <laughs> quan trọng lắm cho nên là bắt đầu cái thứ tự để rửa tay và rửa mặt thì đi vào nhà vệ sinh làm ơn làm phước rửa tay cho sạch rồi sau đó mới rửa mặt nha nên nhớ điều này nha bảo đảm ai cũng bị dính cái chuyện này đó thì xưa giờ chúng ta cứ thọc vô nước là chúng ta phát chúng ta chà rửa mặt liền à thì cái cái nhiễm khuẩn nó còn dính trên tay chúng ta nó chưa trôi đi và có nước nó sẽ bám lại nó không khó rất là khó trôi cho nên chúng ta sẽ bị nhiễm trong lúc chúng ta rửa tay và rửa mặt cho nên ở bên ngoài cứ dạy là rửa tay rửa mặt nhưng mà họ không nói thứ tự này thì chúng ta cũng phải nên dè dặt trong cái việc rửa tay và rửa mặt nhớ là rửa tay cho sạch rồi mới rửa mặt sau à, nên nhớ như vậy ngay cả những cái khăn lau của mình bây giờ cũng vậy khăn lau còn khô á thì khi cầm cái khăn chúng ta nên vũ mạnh mấy cái đã thì mới được lau lên mặt à. <laughs> giờ phải rửa tay sạch nè rửa mặt chạch rồi nhưng virus nó bám xăng <laughs> cũng dính nữa nó kỳ thì nó là trong cái bước vệ sinh của chúng ta thì chúng ta nên nhớ kỹ là rửa tay là rửa mặt cầm khăn phải vũ bây giờ trước khi mặc cái áo cũng vũ trước khi mặc cái quần cũng vũ mà vũ quần vũ áo trước khi mặc là cái chuyện là gần như ai cũng biết rồi nhưng mà có nhiều người có cái thói quen gấp gấp cứ chọt vô lỡ con rít hay con dời vậy trỏng nó cũng cắn cái bù kẹp nó cũng cắn mình <laughs> cho nên là nên vũ quần vũ áo và nhất là khăn lau mặt phải vũ ít lắm là ba lần cầm quý vị giặt thật mạnh giặt thật mạnh giặt thật mạnh tới lần thứ ba xong rồi hả lau mặt tức là mình vừa rửa tay vừa rửa mặt rồi nhưng mà khăn không giặt không vũ không có vũ á thì đừng có lau mặt <laughs> cũng phải biết à, sáng mình nói tới cái này mình quên đi à, rồi á thì ờ, đương nhiên là ngủ thức dậy là vệ sinh cầm nắm những cái gì chúng ta cảm giác không có an toàn thì chúng ta cũng phải vệ sinh rửa tay rửa mặt và nhất là những người cầm tiền thì phải là rửa tay rất là kỹ rửa tay kỹ hơn mọi cái những người mà ôm những con thú cưng ở trong nhà mèo và chó hôm nào nó đi phân chặt thì thôi mà nó đi phân nhão là có chuyện rồi đó hiểu không nó bị ho à, cũng có chuyện rồi đó một là đưa nó đi bác sĩ hai là phải cách ly nó chứ không để nó ở chung phòng và chúng ta ôm nó rồi mà mình quên rửa tay là mình cũng dễ bị lây nhiễm từ cái thú cưng của mình ở trong nhà thì ai mà có chơi thú thì cũng phải dè dặt giùm Nghe cho nếu mà nó mà đi phân mà chúng ta nhìn thấy không chặt là có chuyện Nó mà ho, nó mà khẹt khẹt gì đó là nó đã có chuyện rồi thì nên cách ly cho nên những cái sinh hoạt ở gia đình hồi sáng giờ mình đang nói sinh hoạt ở gia đình thì đó là những cái loanh quanh những cái sinh hoạt của chúng ta trong ăn trong uống ờ, để chúng ta có thể ngừa cái cái việc lây nhiễm ờ, cái dịch cúm corona thì như vậy là ờ, những cái đối tượng lây nhiễm rồi sáng giờ chúng ta cũng nói rồi hoặc là chúng ta có dấu hiệu để có thể mà dẫn tới cái sự lây nhiễm thì chúng ta có thể phòng đây là những cái chuyện mà chúng tôi thấy rất là thiết thực thì tất cả chúng ta nên à, để ý lại mình tí thôi trong cái sinh hoạt ăn uống giặt vũ tắm rửa gì của mình gần như là bây giờ cũng phải về giặt hết trước khi mà à, chúng ta nấu ăn thì cũng phải làm sao rửa tay trước khi chúng ta dọn cơm cho thiên hạ ăn cũng nên rửa tay từ nấu qua tới bưng dọn nó là một bước rõ ràng là nãy giờ mình cầm mình nắm cái giá cái sẻn rồi đó như hồi sáng mình nói ví dụ như mình nói mấy cái người mà buôn bán bên ngoài họ kỹ đi họ tới người thứ nhất là họ cũng ờ, họ cũng lấy cái gấp họ gấp đồ họ gói kỹ đúng không người thứ hai họ cũng gấp đồ họ gói kỹ nhưng mà gấp đồ có lây nhiễm mà gói gấp tới người thứ hai bị lây nhiễm không cũng coi chừng cho nên ví dụ như bây giờ họ gấp một món thứ nhất mà họ đưa cho mình trong cái dùng mà nó không nhiễm thì không sao nhưng mà cái dùng đó đã có người nhiễm nhận cái món này họ đưa tay họ nhận món này thì khả năng là nó đã dính trong cái đồ người ta đang gấp á rồi cái này là cái mà hơi bị cực ở chỗ những cái chỗ mà gấp thì gần như là trong mấy phút chúng ta phải rửa cái gấp đó phải thay cái gấp mới thì nếu mà ở đây ví dụ chúng ta có nước 11.5 này 21 là những cái chỗ mà gấp thức ăn mà gọi là tập thể á chúng ta phải có một cái thao nước 11.5 gấp gấp mấy người cái chúng ta thọc cái đồ gấp đó vô đó thao đó chúng ta ngâm rồi chúng ta lấy cái mới gấp rồi chúng ta thọc cái đó vô ngâm thì vậy là nó sẽ tương đối là an toàn vô nước 11.5 xong chúng ta nhúng qua cái nước 2.5 xong rồi chúng ta gặt gặt cây khô khô và chúng ta gấp <laughs> ở đây nói nước 1.5, 2.5 có một số người họ không biết người nào mà có xài máy căng gen họ sẽ thấy được điều này thì thường là chúng ta ví dụ như buổi tối á buổi tối thì tôi dặn tăng ni và phật tử mấy người mà được mà à, có máy nước này xài thì nên xúc miệng đầu tiên bằng cái nước 11.5 nước 1.5 nó có khả năng tẩy rửa tuyệt vời nhất và sau đó quý vị ngậm nước 2.5 ngậm chút để cho nó đầy miệng chúng ta khoảng mấy phút á xong chúng ta nhả nhả luôn rồi thì chúng ta được quyền uh, uống ly nước ấm trước khi chúng ta đi ngủ nước ấm đó thì ờ, nước ấm không cũng được nếu quý vị có mật ong thì pha nước ấm này với mật ong uống tùy mình thì vậy là sau khi xúc miệng rồi chúng ta nên ngậm nước ấm để đi ngủ hoặc là uống nước ấm uh, âm dương hồi trước mình nói đó thì pha nước năm ống nóng năm lạnh uống còn nếu quý vị có những cái món để có thể uống cho dễ ngủ thì cái này cái mật ong này nếu ai mà mất ngủ thì chúng ta cũng có thể uống nè hoặc là chúng ta uống phấn dây đúng không trước kia là mình uống phấn dây còn bây giờ nếu quý vị mà bị mất ngủ sâu thì quý vị uống mật ong này trước khi đi ngủ nó cũng làm cho giấc ngủ rất là sâu đó thì vậy là à, trong cái vệ sinh mà trong ngày thì chúng ta phải thủ giữ như vậy nhưng mà chúng ta thấy là à, riêng cái bài thuốc cảm này từ trước đến giờ tôi rất là tự tin cho cái bệnh cảm cúm ở đây là những người đã từng bị những à, đã từng bị cảm mà ăn theo dưỡng sinh đã từng à, trị hết bằng cái này thì chắc chắn là chúng ta sẽ biết rõ hơn rồi à, sáng mình nói là không có nên uống lạnh đúng không không có nên ăn ngọt không có nên ăn trái cây trái cây nếu như là trái cây đúng mùa và ở nhà mình có có nghĩa là mình an toàn cái gì đó còn trái cây nhập khẩu thì qua rất là nhiều cửa khẩu nếu mà đi qua những cửa khẩu bị nhiễm cửa khẩu đó không nhiễm nhưng mà cái thùng ở đằng trước nó nhiễm nó đi ngang máy cái thùng mình chạy ngang máy dính để <laughs> nhập khẩu đó như vậy đó cho nên mà cái vụ mà nhập khẩu hàng loạt về cái thực phẩm á thì chúng ta cũng phải xử lý và ví dụ như mà có trái cây đi nữa mà trái cây chúng ta biết nó là an toàn rồi á, thì chúng ta đem về ngâm trong cái ờ, cái nước 11.5 trong là rửa qua cái nước 2.5 xong rồi rửa thêm cái qua nước muối rồi ăn <laughs> nếu ăn kỹ rồi làm giờ phải kỹ thôi cái kiểu gì đó mình à, mình trong sinh hoạt của mình cảm giác là mình làm mình cái tinh thần của mình kiểm soát được chưa? trong mọi cái sinh hoạt ăn uống chúng ta thì phải rất là kỹ như vậy và nấu chín rồi thì chúng ta phải đậy lại cái đó trong lúc này ha, trong lúc này nấu ăn bưng ra bàn mà chúng ta chưa ăn là phải có đồ chụp chụp chụp chụp hết lại dùm có nhiều người dọn ăn ra mà không có đậy đồ ăn thì rất là tốt nhưng mà lúc đó có một cái người đâu họ bị nhiễm họ <laughs> ho một cái <laughs> đi ngang họ ho một cái là họ rải cái di trùng lên đó <laughs> là mình bị dính đó, cho nên là trước khi ăn là phải đậy điểm rất là kỹ lưỡng và tốt nhất là ngay từ giờ phút này là à, đũa của ai người đó ăn muỗng của ai người đó ăn tức là khi chúng ta lên ăn bàn tập thể thì gấp đũa ăn muỗng ví dụ như đi thì cái muỗng là cái cái ăn trong mà cái đũa thì chúng ta gấp chúng ta bỏ vô chứ đừng bao giờ mà à, dùng đũa chung dùng muỗng chung trong lúc này nữa phải dè dặt ha, trong cái ăn uống dù là ở gia đình rồi mình biết đâu ờ, anh mình chị mình đi chơi đi ca đi hát rồi đi, đi tiệc gì đâu nó chơi chung với mấy người nhiễm nó dính rồi nó về nó ăn muỗng của mình học vô nó bị nhiễm lây nhiễm trong gia đình chúng ta bị nhiễm qua cái ăn uống qua cái tiếp xúc thật ra ăn uống thì à, à, người đó thở trong cái khoảng cách rất là gần với thực phẩm thì virus nó có thể bám vô cái vật ướt trước mặt trong khoảng nửa uh, nửa mét Chúng ta nhớ hồi xưa có một cái lần ờ, chúng tôi được ăn cơm một cái gia đình có truyền thống Tây Phương. Nấu xong một bữa ăn là mỗi người một khai. Tôi là một người khách, họ cũng mời tôi đúng một khai đó Không có cho ăn chung cái gì với nhau, không muốn đuổi gì chung hết trơn á. Bưng khai để đó mời thầy ăn. Rồi tôi cũng thấy bà cụ chủ nhà cũng khai, đứa con trai cũng khai. Nhà người khai tôi với ông thầy kia hai thầy hai khai và họ vẫn để riêng vậy đó thầy ăn hết nhiều đó thì ăn còn dư sau thì kể thầy thế nên là chắc có lẽ là chúng ta cũng nên <laughs> nên ăn vậy trong gia đình <laughs> mà hồi xưa tôi thấy khó chịu lắm nha cái truyền thống người Á Châu của mình là ăn chung uống chung mà làm gì khó chịu có kẻ nó phân biệt nhưng bây giờ cái đó áp dụng là thành công <laughs> đúng không cái đó áp dụng là đúng rồi. mỗi người có ăn khai ăn khai riêng vậy đó muỗng đũa riêng ăn xong là đi rửa Điều 21 là tất cả các nhà ăn nên chuẩn bị ở phía trước một cái xô à, à, nước à, 11.5 nếu ở chùa này thì 21 quý thầy cũng nên chuẩn bị lần xô 11.5, xô 2.5 chúng ta múc để cho Phật tử rửa tay từ 11.5 xong rửa tay 2.5 xong rồi à, vào bàn ăn ăn tức là chúng ta phải sạch như vậy đi cởi nó mình làm kỹ kỹ một chút thì vậy là trong mọi sinh hoạt của chúng ta là cái việc rửa nó quan trọng hơn là cái việc khẩu trang khẩu trang sáng mà nói rồi không muốn lặp lại cái việc rửa nó mới quan trọng tại vì cái khẩu trang là khó lắm khó có nhập qua cái cái, cái đường đường đường đường không khí lắm vi virus thì nó nhẹ nó bay tại ra là tất cả chúng ta nên kỹ lưỡng trong mọi cái sinh hoạt ăn uống của mình cũng như mọi sinh hoạt giao tiếp và nhất là cái chuyện hồi sáng mình nói là quý vị sẽ ờ, cố gắng ờ, thiền định để giữ cái tâm mình nó yên tĩnh và không sợ hãi giống như sáng mình nói ha thì bây giờ ai ờ, có bận rộn gì á thì tối chúng ta cũng phải nên ngồi thiền nếu quý vị ngồi đúng như cái giờ nãy mình nói thì quý vị sẽ tiếp được năng lượng từ từ cái tâm chúng ta sẽ rất là vững chãi ai mà được một lần nhận được năng lượng rồi thì sẽ thay đổi lẹ lắm thay đổi công phu lẹ lớn tâm chúng ta sẽ yên thân chúng ta sẽ rỗng mọi chuyện chúng ta sẽ bình thường lại rất là nhanh những cái sự vướng mắc trong cuộc sống này chúng ta sẽ rất là uh, mau tháo gỡ đối với trước kia gần như là nó tự tiêu tự biến ở đâu ngộ lắm ai được khai mở lân xa trong uh, cái kỳ này hoặc là kỳ sau gì đó mà được mở rồi thì quý vị sẽ thấy mọi chuyện này nó sẽ thay đổi thì uh, hôm nay chúng ta có cái duyên gặp nhau ở đầu năm thì tất cả những cái hiểu biết những cái kinh nghiệm để có thể mà sống được an lành thì chúng tôi đã chia sẻ từ sáng tới giờ và rất mong là thiêu tăng ni và quý phật tử chúng ta sẽ có một cuộc sống rất là yên bình rất là an lạc và sống hạnh phúc không còn lo sợ giống như lâu nay nữa để cho chúng ta lập lại cái trật tự cuộc sống cá nhân trước thì xã hội mới trật tự được chúng ta đang loạn chúng ta đang sợ thì sẽ sẽ truyền cái năng lượng sợ hãi loạn lạc đó làm cho xã hội nó nó cuốn cuồng đi chúng ta chúng ta thấy nó có một cái gì á có nhiều người nói hả cái chỗ con bây giờ nó giống địa ngục lắm thầy ơi chỗ con giờ nó loạn rồi thầy ơi tôi nói không sao đâu chờ nghe cái buổi nói chuyện của tôi sáng nay đó, <laughs> để chúng ta mỗi người tự lập lại cái vững vàng cái yên ổn cái an lạc ở chính bản thân mình và trở lại cái mỗi câu mà sáng mà chúng ta cần phải có là gì chúng ta phải xây dựng được cái niềm tin cái quyết định của mình là tôi sanh ra trong cuộc đời này là tôi chết vì tôi già tôi hết tuổi thọ chứ tôi không bao giờ chết vì nhiễm trùng không chết vì bệnh dịch chết vì tai nạn hoặc là chết vì những cái chuyện khác đó thì mình phải có một cái này rất là vững ngày nào giờ nào mà mình nghĩ tới cái chuyện sống chết hoặc là mình lỡ trong đầu mình nhớ tới cái chuyện virus thì mình phải nhắc thức mình là tôi không bao giờ chết vì nhiễm virus phải phải giữ vững cái điều này nha thì cái này nó trở thành một cái nền tảng xây dựng lại cái lòng tin của cái sự sống của chúng ta chúng ta sống trong cái hiểu biết để nâng tầm tâm của mình lên là sáng mình nói hết sức là quan trọng là chúng ta phải xả ly được tất cả những cái thù hằn những cái oán ghét chúng ta phải thương yêu được cái sự sống này và chúng ta phải thể hiện lòng tri ân để nâng cái tầng rung động chúng ta lên tầng cao đây là hai điều hết sức quan trọng về tâm và quý vị sẽ tập thiền định rồi chúng ta tập thở đan điền rồi ăn uống sạch ăn kỹ ăn những thức ăn mà nó có đầy đủ dinh dưỡng nhất là gạo mà chúng ta đang ăn thì nhắc lại một lần nữa là gạo trắng không có dinh dưỡng nên ăn gạo lứt bằng mọi tình huống có cái cách nấu rất rõ ràng ở trong cái quyển sổ tay dưỡng sinh chúng tôi hướng dẫn đó. tức là nói lại cái gạo lứt nè đầu tiên là chúng ta phải rửa sạch xong rồi chúng ta phải ngâm 22 tiếng rồi chúng ta mới nấu trung bình là trong một uh, một kg gạo thì nó có khoảng 15 gram muối à, trung bình đó về tính thì gram đó chúng ta nấu ít thì chúng ta phân chia thứ hai là gạo nhão thì chúng ta nấu ít nước gạo khô chúng ta nấu nhiều nước đó là tùy mình nhưng mà cách nấu ngon nhất mà chúng tôi đã có đưa ra công chúng nhưng mà nó không có chính thức viết vô cái quyển sổ tay dưỡng sinh đó là nếu như chúng ta trưng cách thủy trong nồi áp suất cũng như là chúng ta nấu nồi cơm thường thì nên nấu ba lần như thế này Lần đầu tiên chúng ta cho sôi 30 phút Rồi chúng ta tắt lửa 30 phút Chúng ta nấu sôi lại lần thứ hai 30 phút Tắt lửa ngừng 30, 20 phút Chúng ta nấu tiếp một lần thứ ba như vậy nữa 20 phút nữa Thì chúng ta ngưng 30 phút sau thì cơm rất là ngon Nếu nấu chừng chân cánh thủy thì cơm nó gần như nó nó mềm muốn rã à. Chúng ta không có mất công để nhai dù bất kỳ cái loại gạo nào thì nếu nấu nồi thường thì chúng ta sẽ kéo dài cái thời gian sôi hơn một chút tức là thay vì nồi áp suất sôi 30 phút thì mình nấu nồi thường có thể sôi hơn 35 40 phút gì đó thành ra bây giờ chúng ta phải đầu tư cái thời gian nấu cơm <laughs> đúng không 30 phút ngưng 30 phút là 1 tiếng rồi 1 tiếng 40 phút rồi uh, coi như là 8 mà 2 tiếng 2 tiếng rưỡi thì chúng ta phải chịu khó mất công thôi chứ không có còn cách nào hơn đâu để cho chúng ta có cơm mềm hơn gạo trắng từ xưa tới bây giờ nấu cơm lứt kiểu gì cơm lứt cũng ngon và mềm đó thì quý vị ngâm cơm đúng giờ 22 tiếng tức là ví dụ như bây giờ là ngày mai 8 giờ mình nấu thì bữa nay 10 giờ mình ngâm 10 giờ với 10 giờ 24 tiếng chúng ta từ lại 2 tiếng là 22 tiếng đúng 22 tiếng rồi bắt đầu lấy cái nước ngâm đó chúng ta nấu nhà nhớ như vậy thì gạo nào cũng ngon nếu chúng ta nấu lần ba thì gạo nào nó cũng mềm cũng ngon hết thì cố gắng mà chân cách thủy còn nấu mà không chân cách thủy thì ờ, là một cái chuyện hơi khó tại vì nó hết nước rồi chúng ta tăng lửa thì nó sẽ khét ở đây chúng ta nói tăng tới lần thứ ba là là chúng ta đang chân cách thủy trong nồi áp suất hoặc chân cách thủy trong nồi thường nhưng mà chân cách thủy là ngon nhất đừng có nấu trực tiếp trong nồi nữa chúng ta có cái thố uh, sứ thố sành gì đó để chúng ta chừng thì rất là ngon và nên ăn cơm chân đi tại vì cái gạo mà tiếp xúc trực tiếp với kim loại nó cũng sẽ bị oxy hóa và nó sẽ mất đi cái chất bổ mất đi dinh dưỡng rất là nhiều Thật ra là chúng ta có cái nồi nên đầu tư Tôi nghĩ là cái nồi để chân nó không có mắc tiền lắm đâu Mỗi người nên đầu tư cái nồi hơi to to hơn chút Để chúng ta đổ nước ở dưới đáy nồi Chúng ta bỏ cái tô trong gạo trong tô Rồi bỏ cái tô trong nồi chúng ta chân Ăn như vậy là tốt và đầy đủ dinh dưỡng còn thức ăn thì như hồi sáng chúng tôi nói là các cái loại bột niêm bột niêm bây giờ nó lẫn lộn lắm chưa chắc là để cái hiệu USA mà là ở USA đem về mà hình như là phải đem chéo chéo ở kế bên mình đi về <laughs> cho nên ba cái đồ nhập khẩu bây giờ thực sự là đáng ngại thiệt chứ không phải chơi đâu á nhờ <laughs> cho nên và nhất là một niêm nào nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe hết á Hồi sáng mình nói rồi đúng không? Tức là niêm đường hoặc niêm bột ngọt hoặc niêm bột niêm Thì kể từ bây giờ chúng ta nên từ giả đi Tại và khi mà chúng ta ăn ít món á, ăn ít món chừng nào thì sẽ tốt cho kháng thể chừng đó Tôi không biết làm sao ta phiên ăn một ngày đủ 10 món về à, hóa học Thì cái hỗn hợp này gặp hỗn hợp kia nó sẽ tạo phản ứng hóa học rõ ràng mà kêu ăn nhiều món trong một ngày có nghĩa là nhiều quá nhiều cái phản ứng hóa học mỗi phản ứng nó nhiều xít hoặc à, nhiều axit hoặc là nhiều kiềm mình không kiểm soát được và nếu như mà hỗn hợp nhiều kiềm nó thì phải cơ thể mình phải mất một lượng axit để trung hòa nhiều axit mà đa số là món ăn nhiều axit thì phải mất một lượng kiềm rất là lớn để trung hòa mà mất cái à, kali mất natri mất magie mất canxi tức là dịch nội bào ngoại bào chúng ta bị hao hụt thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị yếu xuống cho nên đừng có cái thói quen ăn nhiều món trong ngày nữa dữ lắm là hai món mà tốt nhất là một món bây giờ trở thành tiết kiệm <laughs> tiết kiệm mỗi bữa ăn món bảo đảm không bao giờ chúng ta bị bệnh ví dụ như rau củ hai ba loại cứ nấu kho hoặc là món kho canh là hoặc món canh xào là món xào thập cẩm cũng được nấu canh thập cẩm cũng được kho thập cẩm cũng được bây giờ là không có cần ngon nữa mà cần khỏe <laughs> không thì tùy cái khả năng nấu nướng của chúng ta và tốt nhất là niêm muối hoặc là niêm cái món mà chúng ta có ở trong dưỡng sinh là cái món gì tekka ở thì hai cái món này chúng ta có thể niêm làm ngon thức ăn được hoặc là niêm tương miso thì ba cái món này không sao cho nên là thực phẩm mà nhắc lại là thực phẩm an toàn chừng nào thì cái sức khỏe chúng ta càng tốt chừng đó còn thực phẩm không an toàn thì chúng ta không đảm bảo được sức khỏe của mình đó thì rất mong là mọi người sẽ thứ nhất là giữ tâm chúng ta cho nó yên ổn an lạc và thanh tịnh thật sự chúng ta phải sống cho được là À, thư thả thanh thản thảnh thơi tự nhiên như nhiên không có cái gì để mà <laughs> để mình lo hết đó ở chuyện là mình đã quyết định mình sống như thế nào mình chết như thế nào là mình đã khởi tâm khởi niệm gửi cho chư phật gửi cho vũ trụ này rồi là mình sẽ sống chết theo kiểu đó là Phật cũng biết là cái thằng đó nó muốn sống kiểu đó thì thôi cho nó sống kiểu đó <laughs> đúng không sống tới già hết tuổi thọ rồi chết không cho nó chết bệnh dịch nữa chúng ta phải thường xuyên gửi cái tâm ý này trước khi đi ngủ sau khi thức ở chứ ngoài cái chuyện mình lại để tạ ơn chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền ra Xong mình khởi cái niệm mình thương yêu cái cuộc sống này, mình thương yêu tất cả mọi người, mọi loài Mình sẵn sàng có thể làm cái gì để giúp mọi người, mọi loài Và mình sẵn sàng thứ tha, bao dung hết tất cả những cái người mà trước đây mình đã từng phiền hận gì đó quốc kết thế nào của họ đó những cái tâm mà xấu ác của mình mình đều xả ly hết và thứ tư là phải nhắc lại cho mình một cái chuyện là tôi tên đó tuổi đó tôi sinh ra đời này tôi quyết định tôi chết vì hết tuổi thọ vì tuổi già mà tôi chết chứ tôi không chết vì bất kỳ một cái chuyện khác nhất là chết vì bệnh dịch nhất là chết vì tai nạn chết vì cái gì tôi không có chịu tôi không có chết mấy cái đó tôi chỉ chết duy nhất là hết tuổi thọ thôi và ngày nào mình cũng phải đưa cái này ra là mình nghĩ là mình sẽ già cho tới tóc mình bạc vậy đó <laughs> ở đó mình phải nghĩ mình phải nghĩ là mình già da tóc mình bạc rồi tuổi mình tới 120, 150 gì đó mình cứ nghĩ <laughs> đó mình cứ nghĩ tức là ngày nào mình cũng phải phải xây dựng cái đó trong đầu của mình và chúng ta phát cái sống ra vũ trụ thì vũ trụ sẽ đáp trả lại cái đó chúng ta muốn cái gì thì vũ trụ sẽ cho chúng ta cái đó cái việc này là từ ngàn xưa tới bây giờ rồi đây là quy luật rồi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 sanh